Xin chào à, tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha Thì bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy à, đăng ký kênh nha các bạn để cập nhật những à, video về hoa Tết ha Thì hôm nay thì mình lại làm về cái chủ đề là trồng bông dạng thọ cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho những anh chị đã bình luận trong kênh của mình ha Thì hôm nay thì sẽ trả lời cho một anh tên là Diệp Phan Thì anh này là anh trồng về cái hoa dạng thọ ban mai nha các bạn nhưng mà ảnh ờ, xịt ngừa cái ờ, thuốc là antracon á chắc là bị quá liều các bạn nên ờ, cái cây dạng thọ của ảnh là nó đã bị cháy và anh này anh có kêu mình á, bây giờ mình nên xịt dưỡng những cái loại thuốc gì để mà cho cây của mình nó được phục hồi và mình nên để ở ngoài mát hay là mình để ở ngoài nắng thì đó là cái câu hỏi của một anh tên là Diệp Phan ha thì hôm nay thì mình sẽ trả lời cho anh Diệp Phan cũng như là các bạn nào mà đăng ký kênh của mình á cũng như là những người bạn mà xe mới á, thì các bạn cũng có thể là tham khảo ha rồi thì bây giờ thì mình sẽ là vô cái nội dung ha rồi thì ờ, trước khi mà mình chia sẻ cho các bạn về cái cách xịt dưỡng trên ờ, cái cây bông hoa dạng thọ ban mai của mình á mà nó bị cháy lá thì mình sẽ là nói về cái cách trồng cơ bản nhất trên cái ờ, hoa vạn thọ ban mai ha để cho bạn nào mà đang trồng á, thì các bạn cũng có thể là tham khảo vì cái loại hoa này á, nó rất là khó trồng luôn nó rất là dễ bị cháy lá cũng như là bị lỡ cổ rễ đó là hai cái loại bệnh chính trên cái cây hoa dạng thọ ban mai này luôn đó thì cái ngày gieo của các bạn thì nó cũng sẽ rơi vào cái ngày là 25 tháng 10 âm lịch nó trùng với những cái hoa dạng thọ thường của mình thôi nhưng mà ở đây á nó nó khác một cái nữa là hoa dạng thọ thường của mình á là mình sẽ đi cơi có thể là mình sẽ đi cơi một hoặc là cơi hai cho nó trổ hoa đúng Tết tùy theo cái thời gian mà mình gieo trồng còn đối với cái hoa dạng thọ ban mai này á thì khi mà nó ra những cái nụ hoa á, các bạn thì mình sẽ lặt bỏ đi và mình sẽ không có uh, đi cơi như cái hoa dạng thọ thường nha và mình sẽ lặt cho đến cái ngày là 12 tháng 12 âm lịch là mình sẽ không có lặt nữa thì mình để những cái nụ hoa đó đó là mình sẽ để cho nó trổ tự nhiên là nó sẽ đúng Tết nha mọi người ha thì đó là một phần về cái phần thứ hai á thì cái cây bông dạng thọ ban mai các bạn nó rất là dễ bị cháy lá cũng như là nó bị lỡ cổ rễ so với cái bông dạng thọ thường của mình nha các bạn ha khi mà mình sử dụng nó bị sai thuốc hoặc là mình sử dụng nó đúng thuốc nhưng mà nó quá liều thì nó vẫn bị là trái lá nha các bạn ha cũng như là lỡ cổ rễ thì thông thường á, mà các bạn à, sử dụng những cái dòng thuốc mà dạng nhũ dầu á có ký hiệu là EC á mà các bạn xịt trên cái cây bông dạng thọ ban mai của mình á thì 100% luôn là nó sẽ bị cháy lá nha các bạn ha nó thì do đó thì các bạn là nên sử dụng những cái dòng thuốc mà nó thuốc mát thôi có ký hiệu là SNL hoặc là VWG VWB nó thì những cái dòng thuốc đó đó thì bạn xịt trên cái cây bông dạng thọ ban mai của mình á, thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng ha nó rồi thì mình quay lại với cái vấn đề mà khi mà nó bị trái lá thì mình phải làm sao thì khi mà nó bị trái lá các bạn thì các bạn có thể sử dụng là một á là cơm cát hai là atonit ha để mình xịt cho nó nha các bạn thì đối với hàng cơm cát á, như trước mình có chia sẻ cho các bạn á thì một gói cơm cát như vậy á, thì mình sẽ pha cho nó là 20 lít nước để mình xịt trên cây bông dạng thọ của mình á thì nó sẽ phục hồi từ từ nha các bạn ha và đồng thời á, thì mình có tưới phân chăng nữa thì mình tưới mỏng thôi mình không có tưới nó nhặt ngày là có nghĩa là ngày hôm nay mình tưới cái hai ba bữa sau mình tưới nữa là không nên nó cái phân nó còn rất là đậm nha các bạn ha còn đối với mà bạn xài thằng Atonit mà các bạn xịt dưỡng á thì bằng một gối như vậy đó thì mình sẽ pha cho nó là tầm đâu khoảng đâu là 16 lít nước để mình xịt nha các bạn ha để mình xịt, xịt dưỡng lại ở trên cái bông dạng thọ của mình thì anh này anh có hỏi mình là nên để ngoài nắng hay là để ở trong mát thì các bạn nghĩ đi khi mà nắng mà như vậy mà cây mình nó đã bị cháy lá rồi á, thì nó bây giờ mình muốn nó phục hồi lại thì nó rất là khó thì do đó thì mình nên để ở trong mát nha các bạn ha thì nó sẽ phát triển nó ok hơn nó kiểu như vậy nha các bạn còn bạn nào mà trồng nhiều á bây giờ mình muốn di chuyển nó vô mát này nọ khó đó thì các bạn là có thể là sử dụng một cái ờ, miếng màng miếng lưới gì đó các bạn che nó lại nó thì những cái cây trái các bạn thì nó sẽ được phục hồi nó nhanh hơn nha nó thì cơ bản như vậy thôi còn đối với mà bạn nào mà muốn ờ, xịt sâu mà cho nó được hiệu quả mà nó không trái lá trên cây bông dạng thọ ban mai này á thì các bạn có thể sử dụng thằng ờ, rề va thông hoặc là thằng à, ra đi ăn nha các bạn ha nó thì những dòng thuốc đó thì bạn xịt trên cây bông dạng thọ ban mai của mình á, nó rất là hiệu quả nha rồi thì à, video ngày hôm nay là chủ yếu là trả lời cho một anh tên là Diệp Phan ha nó cũng như là trả lời câu hỏi về cái phần là trái lá đó thì bạn nào mà đang quan tâm về cái chủ đề là trồng bông dạng thọ thì bạn hãy đăng ký kênh của mình ha rồi mình xin được à, mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những à, video kế tiếp của mình ha